Ok hello xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đang đến với channel LCS 12 Gaming um, Khá lâu rồi không được chơi game Dạo này bận quá oh, Hôm qua vừa meet một hôm uh, ra video rồi Thì uh, hôm nay uh, quyết tâm là phải có video ra Tiếp tục với con game uh, Wildcat uh, Gun Machine thôi nhỉ chiến luôn đi chả biết nói gì chỉ biết là chúc anh em ờ, xem ờ, video vui vẻ tiên yêu hôm trước mình vượt qua con uh, hai con boss đầu tiên rồi hỏi À đây, khẩu này khá ổn nhỉ. Có nên để nhạc to không nhỉ? Để nhạc to thì cho bốc nhỉ. À, cái sao effect để thấp xuống một tí. Mẹ tiếng súng bắn hơi hơi to. Ôi Hoa này kiểu gì đây Chưa thấy con Đấy nào này à, Sao mình lại cầm súng này đã Cái súng này tiếng bắn khó chịu quá đái á Từ từ đổi súng nào tiếng bắn hay hay đi để đổi súng là phải vào chỗ nào nhỉ? ơ à, đây đây đây inventory ấn luôn à tab là bản đồ à, không mở được inventory à rồi check point đây à xanh màu nào nhở? ôi, một khẩu bắn chậm lắm cần một khẩu bắn nhanh cơ con này khá chậm chắc là khẩu màu xanh này rồi con khẩu này là khẩu ờ, đầu tiên ở đây đây khẩu này nghe dễ này dễ nghe này ok đây toàn đạn này ờ. à đây active con này lên ạ à. ôi Boss luôn à Vãi đái vậy Ui Chết mẹ ơi Như thế cầm khẩu tia laser ờ, dí hay hơn Ui Ui Ui Chết mẹ ơi Dính con trưởng. Dính vào chuồng gần chết luôn ạ Từ từ Đằng nào không cần phải ờ, À cái này là con boss cuối ở trong trong trong cái cổng mà đợt trước mình vào đúng không nhỉ Khẩu tia laser của nào ta Ở đây rồi Đây còn boss thứ ba ui ui ui không để ý à cứ đứng đối diện nó là được đứng trước mặt nó là được ui ôi ui ôi ui ôi ôi cái này dí à nhiều đạn nhỉ gần chết rồi đéo máu hồi ui ui ui ui phải tránh xa cái quả ấy rồi ui à ui ui ôi ôi ôi ôi mẹ mà khó vậy chết mẹ reset ở ấy được mà nhỉ khó quá Mấy cái tên lửa nó phóng mạnh quá luôn đấy Mạnh quá đáng luôn á Còn bắn đạn tạm thì nhanh nữa Tình hình mình Mình đứng trước mặt nói mà Ôi tránh tránh xa cái quả đầu lâu này ra Chết mẹ nó dồn vào góc rồi ăn cứt rồi Lùi ui tránh sao quả đầu lâu này nó nổ phát là ăn ăn cướp luôn ui nè kinh ghê à. rồi ngon rồi ngon rồi khả thi đấy có vẻ ăn rồi đấy ui à ui à ui à ui à không được không được không được nó vẫn chết rồi cố lên bắn không trúng ạ ui à. chưa né né né né né né nó né nó né nó ui à. rồi ngon rồi mày chết rồi tao ai à ui mình ngồi trong được luôn à à giết chết con trong rồi chiếm lấy cái này luôn được quá nhở ui giờ đi đâu à đây à được quay ra đây à ui đạn vô hạn luôn à ơ chỉ có một đường thôi à có giáp kéo sợ thế mà sông à, bắn thôi Ok Ở à đây bây giờ mới đến Act 2 Hôm trước dừng hơi vội Con boss cuối Của Act 1 Bây giờ mới đến Act 2 này Màn 2 này Checkpoint Đấy Đéo có tiền Khẩu laser này bắn thích nhở Còn khẩu laser bắn ờ, tương đối nhanh rồi Mình chơi khẩu Khẩu lục nào nó chất tí Đấy, Có vẻ được ạ Bây giờ mình phải đi tìm cửa để mở tiếp Mở cửa này ra đúng không? Ok Nhưng farm thùng chậm lắm Được, đúng rồi, quá cùi Thôi cầm khẩu này đi Mình có thể đi cửa nào trước nhỉ Cửa vàng không rồi này Bên này Bên này bên này Gian này có đồ à Ồ oh, Súng răng cưa luôn này mình vượt được bản đồ đến trời đến giờ mới biết ạ Ui à, quá khỏe hơn này Ui Tự nhiên nó xuất hiện trước mặt là sao Mày láo mình sẽ đi vào một phòng lớn Có máu ăn Phòng này chiến đấu có vẻ lâu đấy Ui ui Con mẹ a mày Có bom nổ chậm nữa à? Ui ôi còn có con đạn quá dí dí dí nữa Cứt rồi Lấy súng này hơi sai sách thì phải Anh em phải cầm shotgun Ui Tớ le vào trước mặt mình luôn Mày thám mấy quả bom này đi rồi hết mẹ đạn rồi ăn cứt rồi Bố cô thôi Bố cô thôi các men Ui dồi Khó vậy Được Từ phải lấy shotgun Ừ chơi lại từ đầu đi Chưa đi được xa lắm Shotgun là cái nào nhỉ Đây à À cái này mình có thể chọn được à? Gun machine short time Ô, cái này còn phải chọn nữa Ôi, lời súng bắn nhanh nhanh xíu nhở Fire rate normal Fire rate fast Very, very low normal Ôi tiếng nghe không hay cũng được Tiếng khá là không hay nha Ít ra nó bắn khá nhanh Ok chiến chiến chiến chiến à ra đấy chứ nhở súng ấy mẹ mày con mẹ mày ui shotgun production ba quả bom này bố biết rồi nhá không mất máu đâu thì phá được cơ bốn mạng ui ui mẹ lách quả ảo ảo makalazada vậy giáp giáp giáp giáp giáp mẹ đã rồi Ui ôi ôi Nó đâu ra vậy Ơ két két két két À mình núp rồi Nấp vô nấp vô Cho từng con mà thôi Nhiều con vào quá không đỡ được hay à khó vậy ấy à máu đây rồi ơ à, kẹt tường kìa à mình có nét mà nhỉ không dùng nét bao giờ ta cái sóng chưa dậy. Rẻ thôi Ui Ui Ui Mẹ Cái nồi gì thế Tưởng là mẹ phòng room đồ Ra có cả quái luôn ạ à. Fuck Trốn mình là chữ chết luôn này Uhm, nhìn khẩu súng thích thế nhở Không lấy được mà nào Shotgun thì chỉ có 40 viên à Room này room vừa rồi đúng không Ôi oh, spawn lại Cái cái ấy này Ui lại xuống một cái room to rồi Ăn cứt rồi Ui quái vật kinh khủng vậy Ui shotgun bắn con đéo ăn thua Chúng gì kinh quá Ui ôi ôi bào máu nó kìa Bào từng tí một ạ Ui ôi ôi lại còn con Bắn súng ra rồi Xung quanh anh toàn là địch ấy Ui ui ui ui dồn mình vào vào góc tường là ăn cướp tây mày thế đạn này còn chưa bị nhanh đấy mình chậm nhanh hơn đạn đấy kịp né mày thật sự đâu lắm vậy thằng mấy này đèo tí tổ chết oan rồi có có power kìa Từ mình mình phải vào trong cái ăn được kia cơ Ây da Ui ôi Ui à Ăn cứt rồi Ăn được cái power gần chết luôn ạ u qua màn mẹ qua qua màn hai khó thở hẳn ạ à. Màn một ờ. chơi Còn ok Màn hai chơi như cục cứt luôn Chết liên tục Mày vào đây, mày vào đây Mày vào đây Ui, bom nổ còn đéo ăn thua Mày vô đây Ui ôi. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Em bị nó dí vào tường. Tường kéo phải rồi. Cái ách này nó có nó bị làm sao không vậy? À đây có súng lục mới thôi. Mình cần mua súng lục mới. Tam to hơn. Ơ à, chết mẹ. Tao chỉ đang muốn xem là là súng nó ngon hay không thôi mà Spray shot này Thôi cũng được Xem súng mới như nào nào Shot khăn đéo ăn thua rồi à, Mình vẫn phải à, à, Lấy súng sấy nhá Thôi lấy khẩu à, laser đi Súng nhanh Về nhanh, đam còn to nữa to khẩu sấy vừa bắn nhanh nhưng mà đam nó vẫn bé hơn ok khẩu này ngon nhất rồi phải đi lại từ đầu này mình mình mới có ba mạng thôi hiện tại mình mới build được ba mạng súng bắn khá chậm chín lốp cho khẩu súng này Đâu biết là đam bao nhiêu biết là có đáng đồng tiền bát gạo không đây Trở lại từ màn này Ờ, ba phát trên một con được Hợp lý Nó phải thế chứ Mà chơi súng nhỏ mãi thì ăn cứt luôn Thật Sự chơi súng của Ách một mãi là là ăn cứt luôn từ từ múa cột múa cột ở kìa chưa gì dính một viên rồi thả mấy này đi đã còn có có chỗ mà múa cột ôi giời mẹ tự nhiên biến ra trước mặt dậy à đây rồi bố mẹ không sợ thằng nào đâu ờ, hôm trước có khẩu nào bắn xuyên nhỉ cầm khẩu bắn xuyên có vẻ cũng hợp lý đấy nhớ là có một khẩu bắn xuyên thì phải với cái tình trạng đông quái này bắn xuyên cũng là một giải pháp ờ mình có dash còn không dùng đúng là kiểu như sau vài hôm không chơi là quên mất tiêu luôn hết cả skill À đấy, của súng laser, bắn laser trước ừ, Không mạnh Còn Chết cục đi Lằng nhằng Không biết cái quả súng răng cưa này nó có mạnh không nhỉ Trông nhìn chuất vậy đái á Vô, vô đây Bố mới tiêm hết chó Bắn kinh con một để nó dồn nó góc tường Mày bị lừa rồi, ăn quả bom đi Ôi ôi Ôi, đừng để nó dồn nó tường Mẹ, nguy hiểm đấy quả đi hơi liều hơi máu liều à con này đuổi lâu không không không kịp mình nó tự nổ ấy thì hình như mình vừa thấy một con tự nổ phải ui à đầu ra đông nhạy thôi kìa tự đánh đầu vào đường đạn luôn chiêu đâu kéo liều vào ăn ăn ăn cái power nữa vào xong ra còn một máu ạ à. ây hóa chó đây hóa chúng mày đi chết đây ờ có vòng bảo vệ luôn ăn power nữa tuyệt vời luôn này ơ kìa không ăn được power à Sao tự nhiên mình tắt cái ulti đi nhở. Ồ, oh, mình còn có cả ấy nữa cơ mà Lựu đạn nữa cơ mà Tại sao chúng ta có thể quên được nhỉ Ồ, oh, qua màn này rồi Đầy máu rồi uhm, Phòng bên kia có giáp Sáp nhỏ ạ. Trước mình là mua gì nhỉ? Cooldown uh, ờ, dash. Như đợt trước mình mua cooldown dash thì phải. Giờ có vẻ dash nhanh hơn chăng? ui rồi mày mẹ giáp luôn có bom tốt ra ô mà đây bắn mèo mà nhở sao game này game bắn mèo mà sao sao, sao có mấy con kiểu ong bay bay bay này nhở? mèo đột biến ong à bom mà bố mày cho vào lựu đạn chết cụ mày chỗ này chỉ dí thôi dí kinh với cái đài ấy ồ oh, súng này đạn nổ à sao bắn chúng con đầu mấy con xung quanh hình như chết theo thì phải Đâu, oh, con nào bướng Bướng với tao Thôi ơi, quá nghệ Chơi bố cột mới được gì à khi mình cứ tập trung vào vào, vào điều khiển người xong rồi không biết là cái chuột mình đang bắn đi đâu luôn xương luôn Ui à, lại súng mới này Mà chưa có chìa khóa tím Ờ, à, bây giờ vòng lại bên này à Đó, vòng lại cũng chỉ là một phòng toàn bom luôn ạ, à. sợ đấy Holy fuck À trời này luôn Bố mày biết kiểu luôn Rồi luôn Tự bắn vào thùng Thùng bom tự nổ chết ạ à. Ngu thực sự Khó đấy khó đấy khó đấy khó đấy Cửa này khó thử mình vẫn phải phá mấy cái này mới được chỉ để mấy mấy mấy quả bom chạy thôi Holy fuck Chạy một lúc sắp chết luôn ạ à. mày chúng mày gì kinh vậy À Quả súng này khi... Ơ, à, quả súng này bắn xuyên rồi này Quả súng này bắn xuyên này Cái bắn xuyên này chính là skill nhỉ như cái skill mình cầm mẹ mẹ nó hết máu rồi, chơi liều Nghịch vua chết đấy Ở đây chiều khóa tím đấy rồi Đi đúng đường rồi đấy Bên kia còn có đồ nữa kìa Vào đây mình phải chiến đấu à Vậy Ui Nồi đấy bắn lựu à Bắn chết luôn à Bắn lựu Không biết cái này nó có nổ lây không nhỉ Quả bắn khá nhanh ấy Đùa đâu khá khỏe đấy mà hóa mắt rồi các cháu ơi hóa mắt rồi cái này chắc quả lựu của mình chắc không gây đam cho mình đâu quá không spam này mà đi đi vào gần lựu mình tự nổ chết mình thì ngu người lắm rồi luôn Nó biến nó mẹ đằng sau giết mình luôn Đéo được Lấy được súng lựu rồi Chúng ta đéo đi đường này nữa Ghê vãi nồi Qua một tấm mìn luôn ạ à. đỡ được ở đây có cổng tele về này ngon luôn Chà đi hết cửa này rồi đi hết cửa trắng rồi đấy đi nhặt súng răng cưa nào mùa mùa đồ đã không nhìn hai tốc độ chạy ông ta 750 Mua thêm được một cái Đàm khá to Double shot uh. Thôi mua phụ trợ đi Nên mình có súng lựu rồi này cứ khẩu nào mạnh nhất hiện tại mà cầm thôi Đây, thì lên đây ăn nốt khẩu súng răng cưa xem tình hình như nào ui ui bắn nhanh đấy hợp lý hợp lý hợp lý đồ đây rồi trên này mình đi hết rồi đúng không đi một vòng xuống đây rồi đi vào cửa tele bên này để tele về bên này về sẽ đi cửa màu tím cửa màu tím sẽ tìm được cửa màu xanh ra trời để về đây thì có lẽ đất đây là đi vòng cuối cùng ồ oh. Thì tới này sẽ phải đánh một con boss phụ đầu tiên của Act 2 rồi. Phá hết mấy này. Ê à. Ui, hình hẹp này chơi bời đéo gì. đây À nảy à Bạn nảy à À cái này nảy lại này Uầy, cái này mà chơi phòng hẹp hợp lý này Súng này chơi phòng hẹp hợp lý này Hết mẹ đạn rồi khẩu này bắn đam to đấy mà hơi bùi nhỉ nó bảo ok đấu rồi đây đây đây làm rồi ôi ô mày sợ mày quá bom sợ thực sự sát lên đấu một cục trong này có đạn à? này đạn chưa này kéo được kéo được kéo được kéo được đầy máu ơ kìa mẹ nó cắn chết bây giờ yeah, sao lướt bên này Ngu rồi Power quay hóa chó Mẹ của mày Ôi lên một đống tiền luôn ạ tiền luôn Đốm ngon luôn Vẫn đéo chưa xong Ok, cửa bên này là không đi được rồi Đi tiếp lên trên thôi vua phòng hẹp Ôi ông vua phòng hẹp hết mẹ đạn luôn Được cái súng này Bắn đạn xuyên bass được hai lần vừa mua thêm nên thổi lâu thế nhở chưa mua cooldown hết nút g hơi khoai nhỉ từ con trô à mình sẽ để vào chuột đi ờ không để vào chuột được à Spider. đâu đéo được đéo hiểu chỉnh kiểu gì luôn trên e g nút quy được không g với tay hơi hơi khó thao tác nhanh không bán được nó pro về chuột bắn xuyên đi đúng rồi bọn mày đừng có dồn tao vào đường cùng ồ kìa Tên quái cuối cùng ạ à. Lại bật ulti phí thế Wow, mở được cửa tele rồi Từ có 9 lít tele về xem mua đồ trước đã Khẩu súng lục này nó hơi bị củ chuối nhỉ Làm này to hơn này Spray shot nữa hợp lý luôn Đây, mình, mình, mình thấy tương lai sáng lạn này sáng tỏa luôn ấy luôn đạn tỏa mà mà kiểu vô hạn đạn luôn hợp lý vãi trường 58 đồng Không thể làm gì thêm rồi à, cái đạn quả này không cần súng nảy nữa nhỉ lấy súng lựu đi Rồi Vào chiến con boss Đầu tiên là Boss đầu tiên của Act 2 Ui rồi ui bắn gần quá Mẹ à đó sờ được đến đến tướng cơ ây à gì kinh nhở à những cái những cái bãi nước này là là là là những vùng nó sẽ đến ra mình sẽ phải xem vào những cái cái, cái vũng này có cái đấy ở đâu nó nó sẽ di chuyển đến đấy thì phải ta có thể đoán trước được hay chăng À nó phải cái kia đi sau à Thiệt mẹ nó sắp dồn vào, vào tường rồi Thoát ra đi Ui ôi ôi ơi lại còn phun phun lửa nữa em xin anh mẹ súng của em nó bắn nó đã cùi rồi đạn đi gần nó trưởng ạ à. anh còn phun lửa nữa em sao đỡ ui đạt phát tí đắt vào mồm nữa What? từ nó lại đi xuống dưới à Lên trên Đổi chỗ ngay Được Mẹ À khẩu súng phế thực sự ạ Về đổi súng đã quay, quay, quay về đổi súng ạ mẹ khổ khổ bán lựu phế quá Đổ răng cưa này thôi Ăn mấy góc này này thôi Trăm viên Làm được Boss này trông có vẻ nhạt Nhưng mà để bắn đến nó Khá là khó Với cái khẩu lựu đạn mày gặp khẩu này thì mày chết rồi Còn lợn Đấy à ấy à Thoảng không để ý Cái đạn nó khó nhìn vãi Đừng hòng tiếp cận anh Cút cút ra cút cút ra Mẹ mày chạy đâu rồi Ôn còn ui ui ui ui ui mẹ nhiều đạn đấy. quả đạn nó càng ngày bắn càng xa thì phải đừng hòng tiếp cận anh chết đi mẹ nó còn mấy máu kìa đổi súng cái mẹ mày ngon ngay cứ đùa chiều khóa xanh đây rồi Quá tuyệt vời Vũ là trời Bắn độc phùn bùn đào lựu đạn ngay Cái cửa lấy đồ à Ngon luôn Thông lên cửa tím á Ồ Cửa tím này Nãy đi rồi mà Full giáp rồi Full máu luôn rồi à, bạn chó này nhầm đối tượng rồi anh không còn yếu đuối như lúc trước nữa đâu Ê à Ê à sự lợi hại của chưa à? Uầy, tăng tốc độ chạy à xuyên lại còn nảy nữa lý đấy nhở Ê à Cắn tao chúa nữa game bắn mèo hay game bắn bắn ong vậy ui đâu ra nhiều cái vậy I need healing Kéo được Thề Càng hay súng càng yếu ạ à. Mà này lại phải Lại phải chơi súng lựu Mình nghĩ là mình cần phải về để đổi súng lựu Rồi bắn nhanh Mà đam bé hơn lựu một ít cỏ vàng chưa đi được 우야 우야 와 뭐야 điên à mẹ máu rồi cho bơi đéo gì để súng này vẫn khỏe. chơi chơi chơi cẩn thận tí thì check at uh, checkpoint là mình vừa vừa nãy vừa check xong rồi đúng không chơi súng đây mà trông có vẻ ra gì phết nhỉ này là gì đây info invisible short homing bullet for short time màu đỏ xịn hơn là cái cái cái màu màu vàng xịn hơn tao thử lấy cái màu vàng này xem xem nó hiệu ứng gì ờ à, phải chơi từ đây à bác ăn liền thôi thôi dồn tao vào đường cùng như thế tao ném nết đấy lại từ màn tím này á Quay lại từ checkpoint ấy nhỉ nhở rồi Đi lại từ tận đây ạ à. uh, Đi từ checkpoint là mình, mình, mình vừa mới, mới vào checkpoint lần kia là đi Đi từ lần đấy là lần cuối Đấy luôn ạ à. Thực sự tím á À nhưng mà mình có Mình có chìa khóa xanh rồi mà nhỉ Có cần thiết đi từ ải tím không ta Đây mình hiện mình có chìa khóa xanh rồi mà Có vẻ như là vẫn phải đánh boss lại 야 제발 백스 야, 연하다. trăm người vẫn mạnh hơn lần mình vào checkpoint này rồi thì mình tưởng là nó phải đánh từ ở đấy chứ nhở phát này uầy đam bằng cái ấy luôn sicking bullet, Rồi shot Bắn nhanh hơn nhưng mà đam bằng bằng khẩu 5 lít Normal Tam to Khám phá khẩu mới nữa xem nào Ui lại cái tiếng này à Tiếng này kêu không hay Không rồi Quan trọng là hiệu quả bắn lại con này à? kinh nghiệm chơi một lần rồi sợ mày đâu ôi ôi ôi ôi từ hòa sát này quá không được Đứng giữa thôi sát tường quá không được ok kìa này thì kinh nghiệm với chúng tôi một phép ít thôi này cái màn hình nhấp nháy đỏ khó nhìn cái ông ngắm của mình quá làm biết là bắn đi đâu đây khó nhìn khó nhìn đạn của nó luôn á. ờ vẫn là bắn trúng ok bắn từ xa luôn bố đéo quan tâm mày đang đứng ở đâu cứ thế mà bố bán thôi ôi à không trúng này đéo biết nó đâu luôn à đây thiếu súng rồi chết con mẹ kiểu gì nhở mẹ game trời ơi con này đánh đánh lại mà đánh nó không xong à có đánh lại con boss đã qua rồi mà anh vẫn chết đéo hiểu kiểu gì ô mày lại sợ mày quá cỡ tí mày kìa hự ờ kìa rồi tục tốc bắt đạt cẩn thận à rất chiêu à khẩu này bắn hơi ngắn Tầm hơi ngắn Ơ kìa Lại nhấp nhầy đỏ rồi Trời ơi Nó không Nó không trưởng liên tục này Mẹ Kiểu gì nhở Thế mình sai sai ở đâu ta sai là đéo có giáp Đúng vậy Tại sao mình không đi ăn giáp nhở Ăn đủ giáp vào và đánh nhá Ôi giáp ở đâu nữa Nên là ăn có một xíu giáp vậy À đây đây đây đây bên cửa xanh này có giáp to Mà mình đi được cửa xanh rồi mà đúng không Từ từ để check lại em nào Cứ đâm đầu vào con boss kia làm đéo gì Ờ Một bên vẫn mở này Cần đéo gì phải đánh con đấy nữa Có cả chìa khóa xanh nữa rồi ngáo đét thật sự ạ mình chỉ có đi cửa xanh thôi Đâu có cần phải đánh con boss kia nữa đâu Ngốc nghếch thực sự Thôi kìa Mẹ à, đi qua cái cái, cái, cái, cái xịt lửa luôn ạ à. Bá đạo thực sự Ô kìa Kiểu gì nhở? Mẹ à, mình càng chơi càng ngu vậy Càng chơi càng ăn lắm đạn vậy Ui ui ui ui từ nhá chưa mình phải đi ở gì ra ăn đạn à không hiểu vào được cùng Không dễ thế đâu thằng gỗ vẩn này Thằng chúa với chúng tôi này Thì một đường trên luôn Đường trên uh, có vẻ map hẹp hơn bắn xuyên qua được quá hẹp này thì mình chỉ bị lỗ thôi nhưng mà nó toàn con bắn ở đây chiều đánh từ con một nó chơi đánh ra đâu Ui rồi Bạn tí mất hai phát dash Để đạn bắn ra từ đâu mình bắn vào đấy Ui rồi ngon luôn đấy đỉnh luôn bố mẹ sợ mày quá con ao quèn này cơ thằng bắn đạn tỏa này nhất nhất này mẹ nó dồn mình rồi chân tường rồi ăn cứt rồi thế nhở Đéo có súng nào hiệu quả Dạ, chưa gì vào đã mất mẹ máu rồi Bơi đéo gì chết mẹ rồi Nóng quá không được, nóng quá không được Bình tĩnh lại đây quá yếu nên phải chắt chiêu không không chơi càn được gần còn mẹ mày chết đi thường các kiểu đi đạn ơi bắn cửa bắn kiểu cầu may mà bắn theo địch đầu tốn đạn quá nổi à, chó đạn quả là ghét tê à con này dí kinh các bạn ái ạ kéo được làm sao để mẹ mày giết được mấy con này ta yếu quá boom bên này có giáp à sao mình không vào đấy Rồi vào đéo ra được luôn Ăn ra xong mất mẹ ra luôn Đồ ngu quá Rồi rồi Ui ui Quả ném ấy Kinh dị vãi rồi Đỡ thì đéo được Mẹ, bọn này cứ bắn đạn tỏa này đỡ đéo là được Men Lần checkpoint nữa Thôi lần cuối Bọn này lần này không vượt nữa Tao phải xóa game từ từ thôi dần dần từ đây vào mới đầu mình vào sát vào sâu quá này vẫn vẫn tham được đoạn này nên chưa cần dùng súng trong cưa tôi còn đang đạt vội góc thôi bắn chỉ cần bắn một hướng đứng ở giữa map thì chúng có nhiều hướng bắn khó đỡ toàn mất máu còn mất máu hoài phải vào vào từng con từng con một góc đi todo lo bueno. mày đẻ đi mày đẻ đấy ô mày bắn cho tụt lờ vào luôn cổng le về này Đây, khó khóa vàng luôn không à. tính ra cửa xanh này cũng ít nhỉ cũng không đông lắm Tính ra thì súng ở màn này ở đây vừa nói xong. Con mẹ nó đỉnh cao rồi, súng máy đấy rồi. cửa đi thông kìa Nhìn nhìn tiền rồi để mà vào shop xem nào Ôi, đéo mua súng nữa Ôi, va vẩn Mua respawn đi Mua mạng đi Để đi ăn full giáp này Chuẩn bị đánh boss này dưới kêu ba cú xa về ô oh, này chưa đi á phải cứt rồi mày đè đi tụt quần luôn Mày đẻ đi Ui ui nó đẻ thật Ôi ulti con mẹ của mày Con mẹ đúng mày Mày đẻ đi Đẻ ô bố mày cái bắn với ác này để hộ để hộ Cái thùng bom đáng ghét này Bom nó không nổ lây đấy chứ Ồ, oh, sáp luôn Ờ, này boss xanh ở bên này à? Ê Tí chết. Đầy máu luôn. Đây, cửa mình vừa đánh đây này. Ơ, à, chỗ này chỗ tele mà. À, bây giờ phải đi cửa vàng sao anh không có boss đúng không Đây, cần phá một bên này nữa Đã có 700 tiền rồi anh không mua được gì À đây, bây giờ phải đi cửa xanh bên này Đấy, mình chưa đi Cửa xanh bên dưới này Đấy, còn cửa xanh là cây nữa Let's go Này đè đi Còn ông kia thường của tao vẫn khỏe lắm mày đấy mày chặt chiêu từng ít thôi chưa liều nữa cứng à cứng à Đấy, con này cứng à 죽었다 kìa ơ kìa phun lửa giết ong phun lửa giết ong đừng có máu ơ chết mẹ sao đi vào cái chỗ nó phun em đang ải đến nơi rồi men mấy cái thùng bom này khó chịu đấy ngon rồi súng lửa thôi súng lửa từ đầu luôn thì biết rồi chết phạt anh 야. Rồi nó dồn mình vào chân chân nó tường rồi. Để đi, để đi, để đi, để cho vào cái. nè ơi ơi để đi chết hết ôi chết hết chó này gì à mình sắp chết mẹ rồi làm ăn đồ quá còn hồi rất lâu kéo lên đấy móc móc đi đây rồi đây rồi một góc phải bắn thôi vào máu này vào một lúc công rồi đó đấy rồi con ông để cuối cùng rồi đúng không Mày hết đồng bọn rồi đó chơi nó phải có một cái đầu lạnh dễ luôn trâu quá Không cặp cạp mà à, nó spawn ngay ở sau ngay sau đít thì thì thì thì thì thì, thì đỡ thì đéo nó được Quen Yeah. Dạ. phát ngay cạnh thôi mà cũng Ổn kinh thế Đó được rồi Không được, không được, không được Ờ... Đi màn này phải lấy súng sang cưa Bây giờ chạy về nhà có quá xa không ta? Ơ kìa Mẹ mất mẹ sắp oan rồi Cái thế nhở Xong mất phí vãi cả đái Đây, đèo xa đâu Về đổi súng phang chết bọn này luôn Ồ, ờ, xem súng này là là cái đéo gì ờ được đấy hấp dẫn đấy cho mày Ơ kìa Ôi trời ơi Để còn bật bản đồ lên xem nữa Fuck Tháo con mẹ đầu vào phun lửa luôn đường nào ta chưa có chia xanh lá cái này đúng không bên này đúng không xong lượt Diana rồi Đâu được Kiểu xí ta Sao bị hai đầu nó xí Sao mà chơi được Đi xuyên tường kìa. Thôi, tình hình là lẽ hôm nay chơi đến đây thôi. Mắc kẹt ở màn này rồi anh em ạ. Có gì uh, tập sau chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua những thử thách tiếp theo hôm nay thì mới uh, giết được một con boss thôi của Act 2 tựa game uh, ờ, Wildcat Gun Machine uh, nếu anh em thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like và một ừ, subscribe kênh nhé nhớ nút chuông để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình có video mới còn bây giờ thì nghỉ thôi bye bye anh em hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo chúc ờ, anh em có một ngày thật là vui vẻ bye bye